first blood survival bonus. non lắm dân chơi ạ nó đá cục thính ngay phát tầm này chắc đéo ai mò đây đâu mất thính trên bản đồ rồi ui mẹ vừa bảo đéo ai mò ra đây đâu mẹ mình ngồi xuống đang định lấy cái x 6 Yeah.